năm chú tiểu ở tịnh thất Bồng Lai có hoàn cảnh đáng thương. Sau sự hồn nhiên vô tư là những câu chuyện xót xa trong quá khứ của năm chú tiểu. Sau khi tạo nên cơn sốt trên khắp các mạng xã hội, từ chiến thắng thuyết phục giành tổng cộng 300 triệu, từ tập thi trong mùa năm của chương trình Thách thức danh hài, mới đây đoạn video nhóm năm chú tiểu này chia tay người bạn thân Ánh Tâm, tạo tên thật là Bảo Ngọc, đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả theo lời của sư thầy chia sẻ, Ánh Tâm được gia đình tới nhận lại. Trước giây phút chia tay đầy xúc động với Ánh Tâm, Pháp Tâm, cậu bé vào phai sư phụ ở thách thức danh hài dặn dò. Ánh Tâm đi, Pháp Tâm buồn lắm. Kế đến, Trí Tâm cũng nhắn nhủ người em thân thiết nhớ tới thăm mình và các thầy cô thường xuyên. Các bé tặng Ánh Tâm những món quà nhỏ bé như bánh kẹo, đồ chơi, Ánh Tâm khóc nức nở trước khi chụp hình kỷ niệm và chia tay các sư thầy, sư cô cùng các chú tiểu tại tịnh thất Bồng Lai. Video đạt hơn 3 triệu lượt xem và có tới 17.000 bình luận sau khi đăng tải. Sự xuất hiện của năm chú tiểu dễ thương trong nhóm Bồng Lai tại tập 8 của chương trình Thách thức danh hài ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Năm chú tiểu này bao gồm Pháp Tâm 3 tuổi, Trí Tâm 4 tuổi, Nghi Tâm 4 tuổi, Ngọc Tâm 4 tuổi và Minh Tâm 4 tuổi bằng sự hồn nhiên, trong sáng. Nhóm Bồng Lai đã chiếm trọn cảm tình của hàng triệu khán giả cùng hai vị giám khảo Trường Giang và Trấn Thành. Sự dễ thương của năm chú tiểu khiến mọi người cười không ngớt ngay từ khi bắt đầu phân giới thiệu xuất sắc giành 100 triệu giải thưởng của chương trình và tạo thành một cơn sốt trên khắp các mạng xã hội, nhưng khi biết hoàn cảnh của năm chú tiểu, ai nấy cũng đều xót xa. Những cậu bé xuất sắc này đến từ ngôi chùa Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Hòa Đức, tỉnh Long An. Nhìn những gương mặt ngây thơ trong sáng, không ai có thể nghĩ rằng mỗi em đều có một câu chuyện đáng thương đến vậy. Có lẽ Tuổi đời của các em còn quá nhỏ để có thể hiểu được việc bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi khi chỉ vừa lọt lòng. Các em vẫn lớn lên khỏe mạnh dưới sự yêu thương dạy dỗ của các sư thầy. Các chú tiểu đều mồ côi cha mẹ, có em cha mẹ sinh xong trực tiếp mang đến gửi thầy. Thích tâm đức, có em cha mẹ sinh ở tỉnh khác rồi gọi các thầy trong tỉnh thất xuống làm giấy tờ mang về nuôi có em, cha mẹ lại bỏ trong bệnh viện, ở trong mái nhà chung, nhưng mỗi em lại có hoàn cảnh khác nhau. Trong năm chú tiểu đáng yêu ấy, chú tiểu Ngọc Trâm, Ngọc Tâm là em nhỏ đặc biệt nhất và làm cho các sư thầy trong tịnh thất nhớ nhất. Ngọc Tâm sinh non đến gần 3 tháng và bị cha mẹ bỏ rơi bên trong bệnh viện. Trong khi đó, Cuộc sống mong manh của cậu bé được duy trì bằng việc nuôi trong lồng kính. Đến lúc được các sư thầy mang về chùa chăm sóc, điều kỳ diệu đã đến như một phép màu là Ngọc Tâm đã khỏe mạnh và phát triển bình thường. Hiện tại cả năm chú tiểu đều được nuôi dạy không thua kém bất cứ một em nhỏ nào khác. Các em tỏ ra thông minh nhanh nhẹn và rất hoạt bát. Hàng ngày, các bé vẫn được tập trung giáo dục và rèn luyện tinh thần và chạy bộ Thầy Thích Hoàng Nguyên cho biết, các em ở tịnh thất ngoài việc thiền, nghe thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật đều được thầy Thích Tâm Đức cho đi học văn hóa và tu dưỡng đạo đức. Ngoài việc học thiền, các em vẫn được học văn hóa, rèn luyện sức khỏe và giáo dục tinh thần hàng ngày. Được sống trong một môi trường giáo dục tinh thần tốt dường như có thể giúp các em vơi bớt những nỗi niềm về hoàn cảnh của mình Hy vọng các chú tiểu này có thể lớn lên bình an và trở thành người có ích cho xã hội. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký, like, nhấn chuông kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an, tham gia giao thông an toàn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.